chào các bạn hôm nay mình sẽ làm món à, hộp vịt nướng à, muối ớt nha các bạn thì à, nguyên liệu của mình hôm nay là gồm có là hộp vịt nha hộp vịt lộn nha rồi nguyên liệu chính rồi có là rau răm nè à, hành tím nè bạn à, một tí mà vài trái tắc nha lại hành hành này mình sẽ là trộn với lại dầu nha các bạn bỏ với dầu nóng còn này là hành phi sẵn nha để lát mình trang trí lên hộp vịt nha các bạn thì bây giờ mình sẽ đi à, luộc hột dịch nha rồi mình bắt nước rồi, các bạn giờ mình luộc nha ừ, khối rồi trong khi mà đợi hột dịch nó chín thì giờ mình sẽ làm uh, mình sẽ đi sát hành nha mình làm nước chấm nha bạn đây mình sẽ sát hành nha ha thôi chén nha ừ. hàng này nó cay ghê mà nó nồng đến mắt nhà ừ. mình sẽ đi sát hành tím nha hành này lát mình phi à, xong cái mình bỏ chung lại nước sốt nha bạn để riêng nhiều quá nguyên cũ nhiều quá nhiều giờ mình đi nặng chanh nha Ồ, tắt chứ bây giờ mình cắt ra ram luôn các bạn ram này tí mà hột vịt mình nướng nó xong rồi sôi lên cái mình sẽ bỏ vào luôn mình bỏ chung lại à, hành phi rồi bếp còn ờ, nấu hột vịt ờ, lâu quá các bạn mình chuyển qua xuống mình xuống bếp ga mình nấu rồi giờ để mình làm tới là pha nước chấm nha giờ mình sẽ pha trước tiên là nấu mình nấu dầu lên nha các bạn dầu mình lấy với hành nha tí mình là sẽ làm mỡ hành nha dầu sôi nha các bạn rồi mình sẽ chế vô nha phần dầu còn lại mình sẽ thêm à, bỏ hành vô nha mình sẽ phi hành nha các bạn rồi trong đi mà đợi hành à, phi chín nha mình sẽ làm nước chấm nè ở đây mình có nước à, trắng trước thôi nha các bạn mình sẽ bỏ khoảng một muỗng muỗng à, một muỗng à, đường nha một tí muối và đặc biệt là ớt nha bạn à quên nữa mình bỏ ớt vô đây thêm bạn giờ mình cắt vỏ vô đây luôn nha cho nó thơm thì mình thử cái này coi nó vừa chứ rồi giờ mình sẽ đổi vào đây luôn nha để cho mình làm nước sốt cho nó kẹo lại nha bạn chấm nó sệt lại nha bạn giờ mình sẽ đổ ra đây, đây chén lại nha rồi giờ mình chờ cái này nguội rồi cái mình đọ bỏ nước tắt à, vô nha tại vì bây giờ mà nóng mà mình bỏ vô á thì nó sẽ làm nó bị đắng ăn mình sẽ nghe cái hơi nó đắng đắng nhẫn nhẫn trong miệng 2000 years later. Học dịch chính rồi nha. Bếp ga thì nó nhanh hơn bếp cồn nhiều, mình xuống đây làm cho lẹ. À, giờ mình vớt ra nha. dịch thì nguội luôn rồi nha giờ mình sẽ đập mình bỏ vô à, chén các bạn đây. còn hơi nóng nóng nha Mm-hmm. đập cái này mình phải là mạnh tay các bạn lâu lâu mình đập yếu quá cái nó buông hết rồi xong rồi nha giờ mình đem ra mình nướng nha các bạn đi ngắt đi giờ mình nướng nha các bạn cái này mình không có nướng than nha mình nướng bằng còn cho nhanh các bạn than thì bắt lâu đó rồi giờ mình bắt lên nha mình chế nước sốt lên các bạn All right. rồi mình cho thêm à, hành vô nè hành phi hành với à, à, mỡ nè rồi. này là mình thích ăn hành nha cho thêm nhiều hành nhớ ai Đấy. Rồi, bỏ thêm rau răm nha rồi mình cho anh tí à, hành phi nữa nha Đấy. nó vào đi A few moments later. Thôi, chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình thử luôn nha. Thử cái chén này nè, mình để lên cái ờ, chén ờ, cái dĩa nhỏ này nha. không phải nóng lắm. À. Đây. Thơm ghê luôn các bạn. Mời các bạn nha. Ừ. ngon ghê mấy bạn cái béo hơi cay cay ừ, nước sốt ngon thiệt á mời bạn nha ừ. ngon quá bạn ơi không vâng. ừ. Ừ. làm thêm gì nữa nha Gì ớt có ớt rồi ừ. không con vịt lộn mình mua là nó vừa luôn bạn nó không quá bự cũng không quá nhỏ luôn nè Đây. mời bạn nha ừ. cắn thêm miếng ớt nữa ừ, ngon quá ừ, video mình xin kết thúc đây ha thì video hôm nay mình thử uh, à, sửa tài làm đầu bếp ha thì uh, các bạn thấy hay hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình làm những video tiếp theo các bạn ừ, mình xin chào các bạn nha ngon quá rồi cà về